Chào mừng quý vị đã đến với kênh thông tin Check One Và vẫn là tôi Phô đây Mặc dù là cận Tết rồi nhưng mà chúng ta vẫn nhận được tin vui từ những phần quà từ à, công đoàn cơ sở công ty cũng như là từ công đoàn cấp trên Và ngay bây giờ thì mình không để mất thời gian của tất cả mọi người Xin phép được đọc cho mọi người một cái thông báo từ Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty TKG Check One Vina và các chi nhánh về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 số 01 năm 2022 thông báo công đoàn cơ sở. Nội dung thông báo như sau, mình xin phép đọc nguyên văn từ đầu đến cuối. Sau đó thì mình sẽ tóm tắt nội dung lại cho mọi người nhé. Ok. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì nhớ đừng quên bấm like và chia sẻ để mình có động lực mình ra những video tiếp theo nhé. Chào đón năm mới năm 2022 nhằm động viên đoàn viên lao động vui xuân đón Tết và tích cực tham gia sản xuất, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hiện chủ trương của Công đoàn Việt Nam trong việc hỗ trợ đoàn viên lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó góp phần hỗ trợ giúp người lao động đón Tết ấm áp hơn. Được sự hỗ trợ của công đoàn các cấp trên, Ban Giám đốc Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thông báo tới toàn thể đoàn viên lao động TKG Chequan Vina cụ thể như sau. 1. Quà tặng từ công đoàn cấp trên A. Đối tượng Toàn thể cán bộ công nhân viên vào công ty trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và còn làm việc tới ngày ra thông báo. B. Mức hỗ trợ Mỗi đoàn viên lao động 300.000 đồng chuyển khoản vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. 2. Chương trình rút thăm may mắn đầu năm nhằm động viên người lao động có thêm niềm vui ngày làm việc đầu xuân mới, căn cứ theo số hiệu quẹt thẻ đi làm ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 5 Tết. Công đoàn sẽ tổ chức chương trình rút thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau: một giải đặc biệt, một chiếc xe máy Yamaha later một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius, 10 giải nhì, mỗi giải một chỉ vàng 4 số 9, 100 giải 3, mỗi giải là 1 phần 2 chỉ vàng 4 số 9, tức là 5 phân vàng ấy. 1 giải khuyến khích, mỗi giải là một thùng sữa Nestle 48 hộp 180ml. Thời gian quay số lúc 11 giờ 15 ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022. Lì xì đầu năm mới theo thông báo số 044-2021 thông báo Công đoàn cơ sở, động viên người lao động nhân ngày làm việc đầu năm mới. Nhiều may mắn, công đoàn và ban giám đốc công ty sẽ lì xì bằng tiền mặt cho các đoàn viên, cán bộ công nhân viên đi làm ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 5 Tết, mỗi người 200.000 đồng. Nhận được thông báo này, rất mong các cán bộ công đoàn kết hợp với cùng quản lý và thư ký triển khai tới toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện. Trân trọng Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chủ tịch Đinh Sĩ Phúc Thay mặt Ban giám đốc công ty Giám đốc hành chính Mình không có thấy thấy <laughs> Tên ở đâu hết <laughs> Mọi người thông cảm nhé Chỗ này không có tên Chỉ chữ ký với mọc không thôi Thế thì à, mình xin à, tóm tắt được à, ba nội dung chính ở trong thông báo này như sau. Mọi người nghe có thể hiểu được ngay nhá. Thứ nhất là quà tặng từ công đoàn cấp trên nhé, là từ công đoàn cấp trên đó, ví dụ như là liên đoàn lao động tỉnh hay là công đoàn khu công nghiệp đó là quà tặng từ công đoàn cấp trên cho mỗi đoàn viên lao động công ty chúng ta là mỗi người 300 ngàn nhé dành cho những người vào làm việc tại công ty trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và còn làm việc tới ngày ra thông báo ok chưa nội dung thứ hai là chương trình rút thăm may mắn đầu năm đấy thì công đoàn sẽ căn cứ vào cái số liệu quẹt thẻ đi làm ngày mùng 5 tháng 2 nhé đó những ai đi làm ngày mùng 5 Tết thì quẹt thẻ vào những ngày đó nhé thì công đoàn sẽ căn cứ vào những cái hệ thống mọi người quẹt thẻ đó quay số trúng thưởng dựa trên những cái số liệu mà cán bộ nhân viên đi làm có quẹt thẻ đó. đó thì chỉ những ai đi làm ngày mùng 5 và có quẹt thẻ đầy đủ thì mới được tham gia cái chương trình quay số may mắn này nhé thời gian quay số là quay lúc 11 giờ 15 ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022 và cơ cấu giải thưởng như nào một giải đặc biệt một xe máy Yamaha LED một giải nhất một xe máy Yamaha Sirius 10 giải nhì mỗi giải là một chỉ vàng 4 số 9 100 giải ba là mỗi giải 5 phân vàng 4 số 9 nở chỉ đấy 1.000 giải khuyến khích mỗi giải một thùng sữa Nestle 48 hộp 180ml được chưa đó là nội dung thứ hai nội dung thứ ba là lì xì đầu năm mới thì giống như thông báo số 044 trước đây mọi người nắm được rồi đúng không mỗi đoàn viên đi làm ngày mùng 5 Tết sẽ được lì xì 200.000 đồng tiền mặt được chưa nào thì thông báo là tông chỉ có vậy thôi có gạch đá gì thì mời cứ em đây nhá nhân dịp xuân nhâm dần năm 2022 chúng tôi cũng thay lời cho những người thực hiện chương trình chúc tất cả cán bộ công nhân viên công ty cổ phần chứng khoán Vina luôn luôn có sức khỏe hạnh phúc và thành công nếu thấy hay và ý nghĩa thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình mình có động lực mình sẽ xây dựng những nội dung nó đặc sắc hơn trong tương lai cho mọi người nhé cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người chỉ cần lên youtube mọi người gõ thông tin chơi quan thì mọi người lướt lên mọi người sẽ thấy những cái hình ảnh rất là quen thuộc của kênh mình được chưa nào cảm ơn mọi người rất nhiều mình xin phép dừng video ở đây We'll be right back.